Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với thiết bị số anh Khoa Tương tự như buổi review hôm trước thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm Đấy là chiếc nồi chiên không dầu Rapido đến từ thương hiệu Đức Một sản phẩm đang rất là ưa chuộng hiện nay Và bây giờ chúng ta tìm hiểu chi tiết sản phẩm này nhé, xin mời chúng ta sẽ tìm hiểu về nồi chiên không dầu Rapido với mã sản phẩm là RAF65M. Rapido chính là thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức. Về thiết kế thì nồi Rapido RAF65M nhìn khá chắc chắn bằng nhựa ABS rất bền với tông màu đen chủ đạo có kích thước to với dung tích lớn 6,5 lít. Mặt trên của nồi được bố trí nút điều khiển cơ và nút điều khiển thời gian rất dễ sử dụng. Đèn led được sáng báo trạng thái hoạt động của nồi. Có lẽ trong tất cả các loại nồi chiên thì chỉ có lồi Rapido RAF65M là bạn có thể quan sát thấy quá trình chín thức ăn bằng mắt thường nhờ lắp được làm bằng kính cường lực trong suốt. Nhờ nắp kính trong suốt chịu nhiệt sẽ giúp chúng ta quan sát và theo dõi để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp, giúp thức ăn không bị sống hay bị cháy khét. Điểm vượt trội nhất của nồi chiên không dầu Rapio là đến từ công nghệ inverter hay biến tần rất hiện đại đảm bảo khả năng gia nhiệt nhanh hơn bình thường. Với dung tích 6,5 lít, bạn có thể chiên rán nhiều loại thức ăn và phù hợp cho gia đình từ 6 đến 8 người. Vì vậy mà công suất nồi chỉ có 1 350 w nhưng bạn cũng thấy nó chiên thức ăn tương đối nhanh, đồng thời giảm đến 50% lượng điện tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng đáng kể cho gia đình bạn. Việc làm chín thức ăn nhờ sử dụng công nghệ Rapid Air giúp hạn chế đáng kể lượng dầu mỡ nạp vào cơ thể, hạn chế bệnh béo phì, mỡ máu, tim mạch và đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn. Khay chiên và vỉ chiên được làm từ thép không dỉ, phủ men chống dính giúp an toàn thực phẩm và có thể tháo rời nên dễ vệ sinh. Lòng nồi được phủ bằng lớp men chống dính ceramic an toàn cho sức khỏe. Điểm đặc biệt nữa của nồi chiên này là có lưỡi khuấy tiện lợi. Với thiết kế này, việc đảo khuấy thức ăn sẽ vô cùng tiện lợi và dễ dàng. Thức ăn chín đều và thơm ngon hơn. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng 1 ở 1 trong vòng 30 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất và được phân phối chính hãng tại thiết bị số Anh Khoa. Công ty Rapido thuộc tập đoàn Ferroli ASEAN sản xuất và lắp đặt tại Việt Nam nên bạn hoàn toàn yên tâm về khoản bảo hành chính hãng. Vâng, và theo đánh giá riêng của tôi thì đây là một sản phẩm rất hữu ích